Vâng, xin chào tất cả các bạn ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên đồ của mình. Và mình là Thập Tứ nước XSMB, kênh chuyên soi cầu lô và bắt chạm đề được phát sóng trên YouTube hàng ngày. Và bây giờ mình cũng xin chúc các bạn đang theo dõi video của mình có một buổi tối nhiều niềm vui. Chúc các bạn nhiều may mắn, nhiều tài lộc và nhiều sức khỏe nhé. Thì à, sau giờ quay rồi, kết quả sổ số cũng đã có và mình cũng quay trở lại đây để ngồi soi cầu chốt số cho các bạn. Bây giờ mình sẽ điểm lại cho các bạn một chút cái kết quả sổ số truyền thống một thưởng buổi tối ngày hôm nay. Và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán cho ngày mai để cho các bạn tham khảo miễn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 thì một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi đó chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái liềm động lực tinh thần rất là lớn đối với mình nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé đó các cái thao tác rất là đơn giản thôi thì các bạn hãy à, nhấn vào cái đăng ký kênh ấy và sau đấy là các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng của quả chuông khi mà cái tai chuông nó nở ra thì khi đấy là đã đăng ký kênh thành công các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều thì giải đặc biệt nó hôm nay ra 73 nhất to thì ra 74 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đầu không đít một bị câm nhá cái cầu lô mà ừ, hai nháy thì ngày hôm nay có một bốn này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 được và ngày hôm nay thì mình cũng ờ, chưa đưa các bạn được về bờ với đề và lô cũng rất là xin lỗi các bạn nhé thì các bạn cũng hãy thông cảm cho mình bởi vì lô đề mà thì cũng có ngày nọ ngày kia và mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều ở những cái video trước rồi đó là trên này mình đã soi cho các bạn những cái con số rất là đẹp nhưng mà có thể là nó đẹp cho nên là nhiều người biết nhiều người chơi cũng có thể bị giam số ấy à, thì nó sẽ khó ăn hơn và mình có khuyên các bạn là lên vào Zalo lấy số bởi vì ở Zalo thì mình sẽ có nhiều thời gian để soi xét cầu kèo hơn ấy và Zalo của mình thì cũng đang vào cầu đỏ thì đây lại là một minh chứng nhá thì ngày hôm nay hơi buồn một chút ở trên à, video nhưng mà Zalo thì lại là một ngày rất là tưng bừng rực rỡ với ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng ngoạn mục ở trên tất cả các phương diện khi mà các thành viên ở nhóm tương đương của mình thì ngày hôm nay lại tiếp tục về bờ với độc thủ lô VIP 84 nhá đấy cũng như là mình nói với các bạn ngày hôm trước ấy đó là Zalo của mình thì cũng đang vào cái cầu đỏ và cầu kèo nó rất là ổn định ngày mai mình mình à, vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn tham khảo lấy số về bò. cho nên là các bạn mà ai mà đang bị loạn cầu ví số này đang xa bờ này đó đang mà không biết những cái con số nào đẹp nữa à, thì các bạn có thể liên hệ với mình 0963236194 các bạn nhé đây là số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh của mình à, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên video đây mình sẽ đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả ở đây rồi cho các bạn tiện theo dõi. Ngày mai ngày 26 tháng 3 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 3, đọc thủ đề 343 và bạch tử vip là 1221 các bạn nhé. Đó, cái đặt dàn để rút gọn thì sẽ có 44 này, 040 141 242 484 33 030 131 232 và 353. Thì các bạn trùng máu với mình thích con số là thì các bạn chơi nhé. Nếu không thì các bạn xem tham khảo và các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn nữa thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963 23 36194 Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây nhé Chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ Sẽ may mắn với những con số ở trên này của mình Và các bạn hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi